thần đồng Ấn Độ Anan đã 5 lần dự đoán thành công về tình hình dịch bệnh và các tai họa, biến động trên thế giới. Ngày 18 tháng 7 cậu đã đăng video mới với tiêu đề một số thông tin quan trọng về tình hình trong vài tháng tới. Trong đó cậu cho biết, vài tháng sắp tới toàn thế giới sẽ phải đối mặt với làn sóng bệnh dịch lần thứ ba. Nhưng đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Thời điểm tình hình khủng khiếp nhất sẽ rơi vào tháng 4 năm 2022. Đặc biệt, trong video lần này Anan đặc biệt nhắc tới tên của Đài Loan, Trung Quốc và các nước Đông Nam Á, và đưa ra kiến nghị phòng dịch cho người dân ở những khu vực này. Tiên tri mới nhất của thần đồng Anan Anan nói, trong video ngày hôm nay, tôi sẽ nói về làn sóng dịch lần thứ ba và tiếp theo đó sẽ xảy ra những gì, trong vài tháng sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì, những sự việc này hình thành như thế nào, vào khoảng tháng 4 năm 2022 tới sẽ xảy ra việc gì? Hiện tại, sao Mộc và sao Thổ đang ở vị trí đối nghịch, vì thế chúng ta sẽ thấy sắp tới toàn thế giới sẽ có những thay đổi. Cậu cho biết, vào giữa tháng 7 năm 2021, sao Mộc và sao Thổ đối ngược nhau, cũng chính từ lúc này sẽ thế giới sẽ bắt đầu có những sự kiện mới. Mọi người cần biết rằng những sự kiện này đều có mối liên hệ với sự thay đổi của hành tinh, Đặc biệt sau ngày 21 tháng 6, sao mộc bắt đầu di chuyển ngược, thì ảnh hưởng sẽ càng rõ ràng. Nhưng tôi tin rằng những gì chúng ta thấy chỉ là phần nổi của tảng băng chìm bởi vì hiện tượng chiêm tinh nói với chúng ta rằng khoảng tháng 4 năm 2022 chúng ta sẽ gặp phải chuyện gì. Vì thế đây là chủ đề chúng ta cần tìm hiểu ngày hôm nay. Tôi sẽ thảo luận cụ thể về vấn đề này trong video hôm nay. Anan nói, vào tháng 4 năm 2022, sao hỏa và sao thổ sẽ gặp nhau. Đây được xem là một lần gặp nhau lớn. Trước đó cũng xảy ra cuộc gặp nhau lớn giữa các chòm sao, đó chính là vào ngày 21 tháng 12 năm 2020, sao thổ và sao mộc gặp nhau. Chúng ta có thể nhìn ra tương lai sẽ xảy ra việc gì thông qua quan sát các chòm sao gặp nhau này. Rất nhiều các quốc gia và khu vực đều bùng phát đợt dịch bệnh mới, Điều này cũng khiến số người tử vong vì dịch ngày càng nhiều, đồng thời cũng làm đảo loạn cuộc sống sinh hoạt của chúng ta. Đợt dịch mới nhất sẽ xảy ra vào khoảng tháng 4 năm 2022, là thời gian sao hỏa và sao thổ gặp nhau. Hiện tại chúng ta có thể thấy sao hỏa và sao thổ đang ở vị trí ngược nhau, sau đó chúng gặp nhau. Vì thế, nếu một quốc gia hoặc khu vực xảy ra đợt dịch lần thứ ba trong khoảng từ tháng 6 đến tháng 11 năm nay, và đợt dịch lần 3 này khá nhẹ so với đợt 2, thế thì rất có thể sẽ phải đón nhận đỉnh điểm của đợt dịch thứ 3 vào tháng 4 năm 2022. Anan khẳng định lại rằng nếu quốc gia nào mà đợt dịch thứ 3 khá nhẹ, thì quốc gia đó sẽ phải hứng chịu đợt bùng phát mạnh hơn so với các nước khác vào tháng 4 năm 2022, và cần chú ý thời điểm này rất kịch tính. Điều này có thể sẽ ảnh hưởng tới những năm tiếp theo, Cậu cho biết những nội dung chi tiết liên quan tới vấn đề này sẽ được đề cập tới trong các video tiếp theo. Sẽ có một số sự việc xảy ra trong thời gian cụ thể này và cậu cũng sẽ làm các video khác để nói về chúng. Anan nói rằng, những thông tin các bạn xem trên mạng là sai. Tôi sẽ đem tới cho các bạn thông tin quan trọng. Ví dụ như nói rằng để tránh nhiễm virus mọi người lựa chọn cách tiêm vaccine. Nhưng những nước có tỷ lệ tiêm phòng vaccine cao nhất hiện giờ đang phải đón đợt dịch nghiêm trọng nhất. Chúng ta vẫn không biết được trong vaccine có những thành phần gì. Uruguay, và còn có nhiều nước khác, còn có Hungary là những ví dụ điển hình. Hai nước này có tỷ lệ tiêm phòng vaccine cao nhất, nhưng đồng thời họ cũng có tỷ lệ tử vong vì virus Vũ Hán cao nhất. Cũng chính vì nguyên nhân này nên tôi nhận ra rằng thông qua phương pháp Ayurveda tự nhiên, một hệ thống y học Hindu truyền thống của người Ấn Độ, có niên đại trên 5.000 năm, để tăng cường khả năng miễn dịch là điều quan trọng, và cũng giải quyết được nguy cơ hiện tại. Đó là giải pháp duy nhất cho tình cảnh khó khăn của nhân loại trong những năm tới. Anan nói, tôi không ủng hộ quan điểm dùng vaccine để miễn dịch, và cũng không ủng hộ việc dựa vào lây nhiễm để miễn dịch. Đương nhiên lây nhiễm để miễn dịch rất quan trọng nhưng tôi không ủng hộ nó. Tôi tin rằng thông qua phương pháp Ayurveda sẽ tăng cường hệ thống miễn dịch của chúng ta. Nó có nguồn gốc từ kinh nghiệm của tổ tiên cổ đại của chúng tôi. Hơn nữa cũng có những nghiên cứu khoa học chứng minh rằng phương pháp Ayurveda và gừng có tác dụng chống lại virus. Cậu cho biết, chúng ta nên trang bị đầy đủ cho bản thân, trong đó cần có tín ngưỡng vào thần. Chúng ta cần có tín ngưỡng vào thần và thái độ tích cực để có thể vượt qua những nguy cơ hiện tại cũng như tương lai. Cuối cùng cậu nói, tôi tin rằng các bạn biết tôi nói gì. Đây chính là nguyên nhân vì sao có nhiều người gặp phải nhiều vấn đề như thế. Tôi tin rằng, điều đó khiến chúng ta nhận ra rằng chúng ta là nhân loại. Chúng ta cần không khí tươi mới tự nhiên, chúng ta cần tắm ánh nắng mặt trời, chúng ta cần có cuộc sống con người thực sự, chứ không phải giam cầm trong những căn nhà như nhà tù. Cậu nhắn nhủ, trong những khán giả xem video của tôi, có những người Đài Loan, Trung Quốc hoặc ở các khu vực khác, còn có cả những người Đông Nam Á. Tôi hy vọng các bạn nên đặc biệt chú ý, khi dịch bệnh xảy ra ở địa phương, các bạn nên sử dụng các phương pháp truyền thống. Tôi tin rằng những phương pháp đó có thể đem tới hiệu quả rất tốt cho các bạn. Bởi vì nó đã được con người thử nghiệm liên tục qua hàng ngàn năm và cho thấy hiệu quả, nên chúng chắc chắn có thể giúp ích cho nhiều người. Còn những người luôn nghi ngờ y học truyền thống và không tiến hành nghiên cứu, Tôi cảm thấy rằng họ nên tự nhìn lại bản thân nhiều hơn, trước khi họ chỉ tay chê trách các phương pháp trị liệu truyền thống. Họ thực sự trước tiên phải tự xem xét lại bản thân. Trên đây là nội dung tiên tri mới nhất của thần đồng Ấn Độ Anan ngày 18 tháng 7. Phần cuối của bài viết, chúng tôi tổng kết lại 4 giai đoạn thời gian quan trọng mà Anan đề cập tới trong lần tiên tri này, để sau này chúng ta có thể chứng nghiệm tính chính xác của chúng. 4 khung thời gian quan trọng Thời điểm thứ nhất là giữa tháng 7 năm 2021, lúc này thế giới sẽ phải đối mặt với thay đổi kịch tính, phát sinh rất nhiều sự kiện, nhưng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Hơn nữa, sau khi sao mộc bắt đầu di chuyển ngược vào ngày 21 tháng 7, tình huống xấu sẽ thể hiện càng rõ rệt. Thời điểm thứ hai là từ tháng 6 đến tháng 11 năm 2021, dù là quốc gia nào cũng đều sẽ phải đối mặt với làn sóng bệnh dịch lần thứ ba, nhưng nếu quy mô nhỏ hơn làn sóng lần thứ hai trước đó, thì bệnh dịch sẽ nghiêm trọng nhất vào khoảng tháng 4 năm 2022 khi sao mộc và sao thổ gặp nhau. Thời điểm thứ ba là 21 tháng 12 năm 2021, vào giai đoạn này cũng là đúng vào mùa đông, dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng. Mặc dù tình hình kinh tế bắt đầu hồi phục nhưng khoảng thời gian đó cho tới tháng 4 năm 2022 vẫn phải chịu những tác động, Thời điểm thứ tư là tháng 4 năm 2022, là khi sao mộc và sao thổ gặp nhau. Tới lúc đó toàn thế giới sẽ xảy ra liên tiếp các biến đổi mạnh, các sự kiện thảm trọng. Hơn nữa thời điểm dịch bệnh đỉnh điểm này cũng sẽ có thể ảnh hưởng tới vài năm tiếp sau. Làm sao để vượt qua đại dịch? Để hiểu thêm về tiên tri mới nhất vào ngày 18 tháng 7 năm 2021 của Anan, Chúng tôi tìm hiểu và phát hiện rằng từ năm ngoái tới gần đây Anan đều đề xuất một phương pháp tốt nhất để vượt qua kiếp nạn. Kỳ thực, đó chính là tín ngưỡng vào thần. Cậu nói, cho dù phải đối mặt với tình huống tồi tệ nhất, chúng ta luôn có phương pháp đối phó. Tín ngưỡng vào thần là điều quan trọng để giúp vượt qua tai nạn này và cũng là phương pháp quan trọng giúp thế giới thay đổi tốt hơn lên. Bất luận bạn ở đâu, bạn đều cần duy trì tín tâm đối với thần,